Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày xanh đen như thế này ha. Ở bên dưới phần mặt đế thì mình có làm hai lớp đế len chập lại để cho phần đế của mình được cứng cáp hơn. Bên trên thân giày thì mình có tạo các cái họa tiết lỗ cho phần giày được thông thoáng hơn và có dây cài ngang cho điều chỉnh với phần chân của bé nè. Đây, một cái mẫu giày như thế này thì đối với mẫu giày này mình sử dụng len miêu cô tông ở đây mình dùng miêu cô tông của 125 gram ha sợi len dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm kim móc ở đây mình dùng kim móc hai đầu và mình sử dụng đầu số 4 hoặc là đối với những bạn nếu không có cái mẫu kim này nè các bạn có thể so cho mình cái đầu kim với sợi len ha đầu kim của mình sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len thì cái mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn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 thì mình có để link ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo cái mẫu mặt đế này thì đối với mẫu mặt đế của mình hôm nay mình hướng dẫn là 11,5cm Chiều dài của mặt đế là 11,5cm nè Tương đương với cái xích đầu tiên bên trong này mình gây nên là 16 mũi xích Và ở cái vòng thứ ba của mặt đế mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc Đây sẽ là mặt phải của mặt đế nè đối với mẫu này mình không dán đế nên mình sẽ sử dụng hai mặt đế để chập đôi lại ở đây mình có chuẩn bị sẵn thêm một cái mặt đế nè đây là mặt phải ha còn đây là mặt trái nè để cho sản phẩm của mình nó được đẹp hơn á thì mình sẽ chập đôi lại và mình sẽ đưa cái mặt phải của đế ra ngoài ta sẽ chập đôi hai cái mặt đế này lại ha và đưa cái mặt phải của hai đế nè đây là mặt phải nè đưa ra ngoài như thế này thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được đẹp hơn nè khi đã hoàn tất được một mặt đế rồi thì cái mặt đế thứ hai các bạn hoàn tất á ta sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng một mũi dời sau đó đưa cái mặt đế mà ta chuẩn bị sẵn ở đây nè đưa ra phía sau của cái mặt đế mình vừa móc để ý cho mình ở phần gót giày mình sẽ có bốn cái cụm mà có hai mũi móc cùng chân nè đây ta sẽ có bốn cụm ha thì tương đương với cái mặt đế bên kia cũng vậy nè cũng có 4 cụm hai chân móc cùng chân nè 3 nè và 4 nè ở cái mặt đế mà mình vừa móc xong nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ha chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời vào đó rồi thì ta sẽ đâm kim vào chân thứ hai nè của hai mũi có cùng chân ha đây là chân thứ hai nè đâm kim vào đó sau đó tiếp tục ở cái mặt đế còn lại thì hai chân móc cùng chân đi theo cái chiều bên phải qua nè ta sẽ đâm kim vào chân thứ nhất ha đây hai chân móc có cùng chân đầu tiên ở cái cạnh bên này nè đây là chân móc thứ nhất ha đâm kim cho mình từ trong ra ngoài nè và chân móc thứ nhất thì khi có được hai cái chân móc song song vào trên kia như thế này thì móc vào đây cho mình một mũi dời như vậy là mình vừa chập được hai cái phần mặt đế lại ha tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc kế bên của cái mặt đế bên trên nè và chân kế tiếp của cái mặt đế bên dưới đây hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi dời tương tự đâm kim vào chân thứ ba nè mặt đế bên trên và chân kế tiếp của mặt đế bên dưới móc vào một mũi dời như vậy là mình sẽ chập lại được hai mặt đế lại với nhau như thế này ha tạo cái độ dày cho mặt đế của mình được cứng cáp hơn từ đây sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha cứ đâm kim vào chân kế tiếp của mặt đế bên trên và chân kế bên của mặt đế bên dưới nè hai chân móc song song và móc vào một mũi dời tương tự cho hai chân kế tiếp nè song song và móc vào một mũi dời đây đâm kim song song nè móc vào một mũi dời sau đó tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc được các cái mũi dời chập đôi hai mặt đế lại cho đến cuối vòng rồi nè thì ta sẽ có hai mặt như thế này nha đây là mặt bên dưới nè và mặt đế chập đôi lại còn đây là mặt bên trên đây độ dày của mặt đế của mình nó sẽ giúp cho đế của mình được cứng cáp hơn ha kết thúc thì kéo cho mình cái đầu len dài ra nè và ta sẽ sử dụng cái mặt phải của cái hàng mũi dời này nè để làm cái mặt đế bên dưới thì đây sẽ là mặt ở bên dưới ha còn đây là mặt bên trên nè thì ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân dài ở cái mặt bên trên này và các cái chân móc mình móc sẽ là các cái chân móc ở bên trên như thế này nè đây các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở bên trên như thế này vào một đường móc ha để mình móc cái hàng móc bên trên cho cái phần thân dày của mình nè thì tương tự cái mũi móc này cũng vậy nè ta cũng móc vào cái chân này ha tất cả các cái mũi móc của phần thân đế này đều móc vào chân này ha nhưng mà lúc này khi kết thúc hai cái mặt đế mình chập lại nè thì sợi len của mình đang ở bên dưới các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trên xuống dưới vào chân móc kế bên đây sau đó kéo cho mình cái nút vừa tạo qua cái chân móc này ta sẽ đưa cái nút này nè đây kéo ngược lại lên trên cho mình ha như vậy là phần mặt đế của mình nó sẽ hoàn tất như thế này và cái mũi móc mà mình bắt đầu móc cũng nằm ở bên trên rồi ha thì các bạn sẽ từ đây móc cho mình một mũi móc xích ta sẽ kéo cái đầu lên lại nè sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên là các cái chân móc mà mình vừa hướng dẫn ban đầu á đây là các cái chân móc như thế này nè thì đâm kim vào chân kế bên này một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn và cũng đâm kim vào cái chân đó ha đây cái cái hàng móc thẳng hàng như thế này nè tương tự chân bên cạnh một đường móc nè móc vào một mũi móc đơn thì phần thân dày của mình sẽ lên được một hàng móc nó sẽ có một cái độ cao như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng luôn mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè và đâm kim vào cái chân như thế này nè đây tương tự chân kế bên một mũi móc đơn kế tiếp một mũi móc đơn tương tự cho đến cuối hàng ha khi hoàn tất đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời để kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào bên trong ha thì như vậy là cái phần thân dày của mình sẽ lên được một hàng móc nè nó sẽ có một cái độ cao như thế này cho cái phần thân dày để tạo cái phần bên trong cho mình đặt cái bàn chân vào trong á bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần quai sau khi đã giấu được sợi len thừa thì ở đây mình có dùng hai kim đánh dấu để đánh dấu ở mặt trên nè thì từ cái phần đỉnh của cái mặt đế giày á các bạn sẽ đo cho mình tầm 1 cm từ trên xuống dưới nè từ cái phần đỉnh này đo 1 cm đây nó sẽ nằm trong tầm khoảng 1 cm để mình tạo cái phần hở ngón chân ở bên trên ha thì lúc này ta sẽ có được hai cái chân móc ở hai bên đối diện với nhau nè đây hai chân móc ở bên trên đối diện nó sẽ tạo ra một khoảng 1 cm ở bên trên để hở ngón chân ra ha ta sẽ sử dụng một màu len khác các bạn sẽ tháo cho mình một đầu kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân móc này nè ta sẽ đâm kim luôn vào chân móc ha đây nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu còn lại đưa sợi len ra phía sau nè sau đó kéo len qua chân móc từ đây ta sẽ móc lên 14 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 khi đã có được 14 mũi móc xích rồi thì khi ta đưa cái sợi dây này đến cái chân móc mà mình đánh dấu còn lại á, thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống để mình luồn cái phần ngón vào trong nè thì xích đầu tiên này tùy thuộc vào chân bé ha các bạn có thể tăng hoặc giảm cho mình cái xích đầu tiên sao cho cái độ rộng của cái phần này nè vừa đủ để mình luồn cái phần chân của bé vào nhé ta sẽ tháo kim đánh dấu còn lại ra và để bắt đầu móc cái hàng móc đầu tiên á các bạn sẽ tiến hành dùng mũi dời dời cho mình vào cái chân móc này và lưu ý ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong của cái chân móc mình vừa tháo kim ha đây đâm từ ngoài vào trong nè sau đó móc vào đây một mũi dời đây lúc này mình sẽ có một cái độ rộng của cái phần ngón như thế này nha nó sẽ tầm khoảng 1 cm từ đỉnh xuống để tiếp tục hàng móc thứ hai thì cũng tương tự nè đưa kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp móc vào một mũi dời mình sử dụng mũi kép đơn nên các bạn sẽ tiếp tục làm cho mình thêm một lần nữa đâm từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp tức là ta sẽ dời lên hai chân móc móc vào đó một mũi dời nè thì khi dời vào hai mũi như thế này ta sẽ có một cái độ cao tương ứng với độ cao của mũi kép đơn mình ha bây giờ mình sẽ móc hàng móc đầu tiên nè ở cái chân móc đầu tiên của cái sợi dây xích mà mình vừa móc á là chân thứ 14 á các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc đây là chân đầu tiên ha móc vào hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cũng cùng chân móc đó khi đã có được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì các chân móc kế tiếp ở đây mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên là một mũi kép đơn nè tiếp tục chân kế tiếp một mũi kép đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì chừa ra cái mũi móc cuối cùng ha cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng mà mình chừa ra ở đây nè chân đầu tiên mình móc hai mũi kép đơn thì chân cuối cùng các bạn cũng móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc ha đây là chân cuối cùng ha móc vào hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai như vậy là ở hàng móc này mình sẽ tạo ra được 16 mũi móc cho 14 chân ở bên dưới đây tức là ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè ta sẽ có 16 chân móc cho cái hàng móc kế tiếp thì lúc này cái độ rộng của cái phần thân dày nó sẽ được rộng ra hơn nè để khi mình luồn cái ngón chân vào á 14 cái mũi xích đầu tiên nó sẽ chận lại không cho cái phần chân của mình được tuột ra ngoài ha để kết thúc cái hàng móc này nè thì ở bên kia mình có giờ lên hai mũi thì ở đây các bạn sẽ bỏ qua cho mình mũi đầu tiên và móc vào cái chân móc thứ hai một mũi dời đây đâm kim từ ngoài vào trong ha móc vào một mũi dời như vậy là mình sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên nè nó sẽ có cái độ bo lại và giúp cho cái ngón chân của mình nó không bị tuột ra ngoài để bắt đầu móc hàng móc thứ hai thì cũng tương tự các bạn sẽ dời cho mình lên hai mũi để mình tạo cái độ cao của hàng móc nè và lưu ý đâm kim từ ngoài vào trong ha lúc này mình sẽ đâm kim bình thường từ ngoài vào trong nè chân kế bên một mũi dời tiếp tục chân thứ hai một mũi dời nè sau khi đã dời lên được hai mũi móc như thế này tạo độ cao cho cái hàng móc thì mình sẽ quay ngược đầu móc lại ở đây mình sẽ lộn mặt để cho các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha ta sẽ có 16 chân móc cho hàng móc này thì đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi kép đơn để tạo cái họa tiết lỗ cho phần thân dày á các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và lưu ý khi móc mũi móc xích các bạn sẽ kéo dài ra và tạo cho mình cái mũi móc xích này lỏng tay thôi nha để cho cái phần ờ, thân của mình nó không có bị nhỏ lại và khi đã gây nên được một mũi móc xích rồi thì ta sẽ bỏ qua chân móc kế bên thì cái mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái chân móc kế bên mà ta bỏ qua nè móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này ha từ đây tiếp tục kéo dài cái đường móc của mình lên một chút xíu và tạo một mũi móc xích ở đây sau đó cũng tương tự nè bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn ta cũng có được cái khoảng trống thứ hai cho phần thân dày nè tiếp tục lên một mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng ha cũng kéo dài cho mình cái mũi móc này lên tạo cái mũi móc xích lỏng tay sau đó bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tạo các cái khoảng trống cho hàng móc thứ hai của mình trên phần thân dày nè thì ở cuối hàng lúc này mình sẽ có một chân móc sát cái chân móc mũi kép đơn này thì ta sẽ không còn khoảng trống nữa các bạn sẽ không móc lên một mũi móc xích mà ta sẽ di chuyển kim đến chân móc cuối cùng đó và móc thêm một mũi kép đơn vào chân cuối cùng ha như vậy là ở đây mình sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp và không có khoảng trống nè đây trên thân giày của mình nó sẽ hiển thị ra các cái lỗ như thế này ha tạo độ thông thoáng cho phần thân giày để kết thúc cái hàng móc thứ hai này các bạn cũng đưa kim cho mình từ ngoài vào trong chân móc và ở đây các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân kế bên đây chân kế bên này ha bỏ qua và móc vào chân kế tiếp á tức là ta sẽ đi lên hai mũi và đâm kim vào chân thứ hai đó đâm từ ngoài vào trong móc một mũi dời đã hoàn tất được hàng móc thứ hai ha để tiếp tục hàng móc thứ ba thì từ cái chân móc mà mình kết thúc ở đây cũng dời lên cho mình hai mũi ta cũng đưa kim từ ngoài vào trong chân móc nè đây mũi dời thứ nhất cho chân móc thứ nhất tiếp tục dời kim lên cái chân móc thứ hai móc vào đây một mũi dời khi đã giờ được đến hai chân móc tạo cái độ cao cho hàng móc rồi ha thì hàng móc này mình cũng tạo khoảng trống nè ở cái điểm kết thúc của cái hàng móc thứ hai ta có hai chân móc kép đơn đây hai cái mũi móc kép đơn sát nhau thì các bạn sẽ móc cho mình mũi đầu tiên là một mũi kép đơn vào cái chân móc này chân móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái chân móc của mũi kép đơn kế tiếp là đây nè các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích tương đương với cái mũi kép đơn này ha ta sẽ móc lên một mũi móc xích nè và khi móc mũi móc xích cũng móc lỏng tay thôi nha sau đó di chuyển kim vào cái khoảng trống kế bên này móc vào một mũi kép đơn nè ta sẽ có được khoảng trống đầu tiên ha từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến khoảng trống kế bên móc vào một mũi kép đơn tiếp tục lên một xích khoảng trống kế tiếp móc một mũi kép đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha cứ lên một xích sau đó khoảng trống kế tiếp móc một mũi kép đơn nè sau khi đã tạo được các cái khoảng trống cho cái hàng móc thứ ba rồi cho đến cuối hàng ha thì ở cuối hàng ở đây nè khi ta đã móc vào cái khoảng trống cuối cùng này rồi thì tiếp tục cái khoảng trống này sẽ là chân móc của mũi kép đơn các bạn sẽ không móc lên một mũi móc xích mà ta sẽ đâm kim luôn vào cái chân móc cuối cùng này móc vào một mũi kép đơn tức là ta sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp ha đây móc vào chân móc cuối cùng này một mũi kép đơn nè đây ta sẽ có hai cái chân móc kép đơn kế tiếp kết thúc hàng móc này tương tự ha bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân móc thứ hai kế tiếp á, móc vào một mũi dời ta hoàn tất được hàng móc thứ ba nè cũng tạo các cái khoảng trống như thế này để tiếp tục hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự ha ta sẽ dời lên hai chân móc sử dụng mũi dời lên hai chân móc liên tiếp nè chân thứ nhất nè tiếp tục dời lên chân thứ hai để mình tạo cái độ cao cho hàng móc ha ở ờ, cái phần thân trước của dây này nè để xác định cái hàng móc tạo lỗ bên trong á thì các bạn sẽ dựa vào cho mình cái độ dài của phần mặt đế nè ở đây mình có ba hàng móc rồi ha thì lúc này sẽ còn tầm khoảng hai hàng móc nữa ta sẽ đạt được nửa của phần mặt đế đây cái phần mặt đế của mình từ trên xuống dưới này các bạn sẽ chia đôi ra cho mình ha và ta sẽ móc được khoảng một nửa của phần mặt đế thì lúc này sẽ còn tầm khoảng hai hàng móc nữa thì cái phần thân dày nó sẽ đạt được một nửa của phần mặt đế rồi hàng móc cuối cùng thì mình sẽ móc kín giống như hàng đầu tiên thì các hàng móc nằm chính giữa mình sẽ tạo khoảng trống còn hai hàng móc nữa thì hàng móc thứ ba này mình sẽ tạo khoảng trống ha ta quay ngược đầu móc lại mình sẽ lật ngược cái mũi móc lên cho các bạn dễ thấy hơn ha móc này mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ ba ở bên dưới á tức là chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn vào cái chân móc khi có được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì tương tự giống như hàng thứ hai ta cũng thấy cái chân móc của mũi kép đơn nè các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để tương đương với cái chân móc này sau đó cũng bỏ qua cái chân móc đó và đâm kim vào khoảng trống móc một mũi kép đơn tiếp tục tương tự móc lên một xích và làm tương tự cho đến cuối hàng ha và cái xích các bạn lưu ý móc lỏng tay thôi nha di chuyển kim đến khoảng trống móc mũi kép đơn nè lên một xích và móc tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc đến cuối hàng tạo khoảng trống cho phần thân dày rồi thì ở cuối hàng nó cũng tương tự các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng này một mũi kép đơn và lưu ý khi móc không móc cho mình mũi móc xích nha ta sẽ có hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau nè và nó sẽ không có khoảng cách đây thì cái phần dây quai của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này kết thúc hàng móc này thì cũng tương tự nè ta sẽ đâm kim vào chân thứ hai tính từ cái chân móc mà mình móc của cái hàng móc nè đây mũi móc thứ nhất và mũi móc thứ hai nè đâm kim vào chân móc thứ hai và lưu ý đâm kim từ ngoài vào trong ha móc một mũi dời còn một hàng móc nữa để kết thúc cái phần thân dày này thì di chuyển kim cho mình lên hai chân liên tiếp móc một mũi dời nè ta sẽ có được bốn hàng móc cho phần thân dày rồi thì còn một hàng móc nữa thì lúc này cái phần dây quai nó sẽ chạm tới cái điểm chính giữa của cái phần à, mặt đế ha nó sẽ nằm ở 1 phần 2 so với phần mặt đế nè thì hàng cuối cùng này mình sẽ móc các cái mũi kép liền với nhau chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đó một mũi kép đơn chân kế tiếp sẽ móc vào một mũi kép đơn lúc này mình sẽ không lên xích nữa mà sẽ móc vào đó cho mình một mũi kép đơn nè được hai mũi kép đơn rồi thì di chuyển kim đến cái khoảng trống và cũng móc vào cái khoảng trống đó một mũi kép đơn ha tiếp tục nè ta sẽ không lên xích mà các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân móc kế tiếp là cái chân móc mà mình thông thường bỏ qua đây ta sẽ không bỏ qua nữa mà móc vào đó luôn cho mình một mũi kép đơn ha khoảng trống cũng móc một mũi kép đơn nè chân móc móc một mũi kép đơn khoảng trống một mũi kép đơn đây như vậy là cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ móc kín ha nó giống như cái hàng móc đầu tiên các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc vào chân móc một mũi kép đơn nè sau đó tiếp tục khoảng trống một mũi kép đơn sau khi đã móc được kết thúc cái hàng móc cuối cùng của cái phần dây quai rồi nè thì lúc này cái phần thân dày của mình nó sẽ hoàn tất như thế này kết thúc hàng móc này cũng bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời để cho cái mũi móc của mình nó được đẹp hơn á, thì các bạn sẽ không chốt mũi bằng mũi móc xích nữa mà ta sẽ kéo và cắt len ha ta hoàn tất được phần thân dày phía trước nó sẽ nằm trong còn khoảng một nửa so với mặt đế ta sẽ có cái khoảng trống để mình luồn chân vào nè sợi len thừa của mình đang nằm ở bên ngoài thì ta sẽ dùng kim móc đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời sau đó kéo sợi len vào trong giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha thì mũi móc của mình nó sẽ được hoàn chỉnh hơn nè thì như vậy là mình có thể hoàn tất được một mẫu dép cho bé như thế này nha mẫu dép quai ngang hoặc là để cái phần dày của mình được chắc chắn hơn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần dây quai ở phía sau thì chiếc giày mà mình hướng dẫn ở đây sẽ là chiếc giày ở bên trái nha tức là ta sẽ móc cái phần dây quai từ cái điểm này đây từ đây qua bên này nè tức là từ phải qua trái để mình tạo cài nút bên trái ha đưa cho mình đầu kim qua bên phải của phần thân dày các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc ở bên dưới và phần dây quai nó sẽ nằm trong tầm khoảng 3 chân móc từ dưới lên nha bỏ qua cái chân đầu tiên ở đây và ta sẽ nằm trong tầm khoảng 3 chân móc ở đây nè thì từ đây sẽ đếm ngược lên cho mình bốn chân móc và đâm kim vào cái chân móc thứ tư này sau đó đưa sợi len ra phía sau lưu ý khi đưa sợi len các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài để mình à, có thể giấu cái đoạn len này vào trong mũi móc ha khi ta cắt len không phải giấu len nhiều á kéo len qua chân móc nè móc lên một dây móc xích dài 28 mũi móc để nó có cái độ dài tròn qua bên này ha thì cái sợi dây xích này tùy thuộc vào à, cái độ dài chân bé các bạn có thể móc lên cho mình một dây móc xích nhiều hơn ít hơn nha Sau khi đã có được 28 mũi thì lúc này cái sợi dây của mình nó sẽ có cái độ dài tròn qua bên trái nè. Thì từ đây móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân móc thứ 28 móc vào đó một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng tương tự ha và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng luôn mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở các cái chân móc cuối cùng mình có chưa ra cái sợi len thừa dài nè thì khi móc các cái chân móc cuối cùng các bạn móc luôn cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều đây giấu vào trong các cái mũi móc như thế này ha tức là ta sẽ móc trực tiếp luôn vào luôn với cái chân móc này nè móc tương tự cho đến cuối hàng sợi len thừa của mình nó sẽ được giấu vào trong như thế này nè đây Sau khi móc đến cuối hàng thì rút cái sợi len thừa ở đây để cho cái mũi móc ở phần đầu của mình nó được ờ, chắc chắn và khít vào cái mũi móc hơn kết thúc cái phần dây quai này ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp ha bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp nè thì cái độ dài độ cao của cái mũi móc này nó sẽ là ba chân móc thì đâm kim vào chân kế tiếp nè móc vào đây một mũi dời sau đó kéo và cắt len ta sẽ không chốt mũi mà các bạn cứ kéo và cắt len ha sau đó đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời cuối cùng á kéo cái sợi len này ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc nè thì mình sẽ hoàn tất được cái phần dây qua như thế này chiếc bên trái này khi ta đâm kim vào chân thứ tư để móc cái phần dây quai á thì cái mặt phải của cái hàng nóc này nó sẽ nằm ở bên ngoài nó sẽ giúp cho phần thân dày của mình được đẹp hơn nè ta sẽ đâm kim vào chân thứ tư ha để mình tạo chiếc bên trái còn đối với chiếc bên phải á, thì các bạn sẽ làm ngược lại tức là ta cũng bỏ qua một chân móc cuối cùng để cho cái phần dây quai của mình nó được hiển thị cái mặt phải ra ngoài á thì bỏ cho mình chân cuối cùng và ta sẽ bắt đầu đâm kim vào chân thứ hai ha từ chân thứ hai này móc một dây móc xích nè ta sẽ móc một dây móc xích sau đó móc các cái mũi kép đơn bằng với cái phần dây quai mà ta vừa hướng dẫn á đây móc cho đến cuối hàng thì lúc này mặt phải của hàng móc nó sẽ nằm ở bên ngoài nè kết thúc hàng móc này sẽ đâm kim vào chân thứ tư ha tính từ dưới lên nó sẽ là cái chân móc thứ tư nè móc vào đây một mũi giờ sau đó kết thúc hàng ở đây thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên phải nè cài nút ở bên phải như thế này tiến hành may nút cho mình sau khi đã may nút để hoàn tất được hai chiếc giày thì cái phần dây quai của mình nó sẽ được hở lên khoảng tầm một mũi móc đây là mặt đế ha hoặc là đối với những bé biết đi rồi thì các bạn có thể móc một lớp đế và ta sẽ móc chát tương tự như vậy và ta sẽ tiến hành dán đế ở bên dưới cho phần mặt đế của mình được chắc chắn hơn ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một đôi xanh đen cho bé như thế này chúc các bạn thành công